Hello anh em thì hôm nay Cường à, sẽ làm một video để về anh em về tất cả các bộ môn à, bịp tài xỉu đó thì bịp tài xỉu có rất nhiều để loại để anh chơi anh em chơi nha quan trọng là sòng của anh em nó hình thức chơi như thế nào đó có rất nhiều thứ để mà anh em chơi thì quan trọng là sòng anh em nó như thế nào thì bây giờ á thì à, cái đó là phụ thuộc vào cái cái chỗ mà khu vực của anh em chơi và sòng sới của anh em chơi sắp xếp như thế nào hợp lý nhất có thể để anh em chơi được lòn được những cái đồi mà anh em chơi được hoặc là anh em làm cái hoặc là anh em làm tay em thì anh em liên hệ số điện thoại này 0898 543 11 để được tư vấn kỹ hơn về những cái thắc mắc của anh em hay là những cái câu hỏi của anh em mà anh em cần phải giải đáp hoặc là anh em muốn biết là à, bây giờ anh em săn khách có cái gì chơi hoặc là anh em làm cái có những cái gì chơi đó và hình thức sòng của anh em kiểm tra hay là như thế nào về hộp về nắp về dĩa đó thì anh em phải điện trực tiếp số điện thoại 0898 543 11 thì tư vấn kỹ hơn cho anh em còn bây giờ làm video thì nó trong có một khoảng thời gian nhất định thôi anh em không thể làm dài quá anh em không có thời gian để xem thì bây giờ mình sẽ tóm tắt ngắn gọn giới thiệu sơ về cơ sở bên cửa Phước Lộc nha anh em thì bên sở sở cường Phước Lộc thì chuyên cung cấp tất cả các hộp tài xỉu của năm 2021 thứ nhất là tài xỉu về ờ, những cái hộp tài xỉu mà 11 ly nè đây những cái hộp 11 ly như thế này nó nhỏ nha anh em 12 ly và 13 ly thì hộp bo anh em thích bo cạnh thì mình sẽ làm bo cạnh còn anh em thích làm mà kiểu không chết mặt mà rẳng còn rinh đó anh em có nghĩa là nó như hộp chợ nhưng mà nó không chết mặt nha anh em có nghĩa là nó lăn cho em đều thì hộp chợ đôi khi á, những cái mét bóng của nó đánh á, nó không bằng mình làm qua những thợ thầy thợ mà tay chân mình làm được đó thì mình sẽ làm lại hộp cho anh em những cái hộp này thì mình đã làm hết rồi anh em nhé anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại hộp này chúng rẻ thôi nó không bao nhiêu tiền hết hộp đây là những hộp lắc C1 55 anh em nha hộp lắc C1 55 còn những anh em thích hộp bo thì hộp bo mình vẫn có nha anh em nha đó anh em thích bo mình sẽ bo cho anh em cực kỳ tròn và đẹp đó rất là những lúc trong mình nó trần dúng rinh luôn em nhưng mà mình bo cạnh thì nó đẹp hơn nó đều hơn đó thì mình chỉ giới thiệu sơ thôi những video này thì mình sẽ làm sau đó những cái hộp C1 mình sẽ làm video sau còn à, bên mình cung cấp cho anh em tất cả các loại nắp và nắp đánh kiến anh em nắp đánh về cái kính mà cái nắp trồng anh em đây đây là kính lên cái nắp trồng đó mình giới thiệu sơ thôi còn anh em đã xem cái kênh này thì xem cái video này thì anh em nhớ đăng đăng ký vào cái kênh đó để anh em xem rất nhiều video về làm về kính cái thứ hai nữa là làm về những cái nắp camera tài xỉu thì rất nhiều thứ để chơi anh em đó nắp camera này thì dùng cho những anh em mà sòng làm cái hoặc là anh em lò được nắp vào ví dụ như giờ anh em đưa cái nắp của anh em lên lên đây làm thì mình sẽ lấy tiền làm nắp camera thôi chứ không bán cái nắp đó thì bây giờ nếu anh em không tiện thì anh em lấy cái bên nắp bên mình còn anh em tiện thì anh em cầm cái nắp mấy bạn lên mình sẽ làm và lấy tiền công thôi đó nắp nào cũng được anh em đưa nắp lên là mình làm đó thứ hai nữa là anh em làm những cái chip này vào những cái hộp tài xỉu như thế này đó rồi những cái chip này thì bao những cái sòng mà không có trẻ hột á bao thử 500 đến 4 đường lép á thì ok anh em nhá đó nhưng mà không được trẻ hột nha trẻ hột là có tan đó anh em nha chạy hồ là có tan thì những cái chiếc số mặt này hoặc bốn mặt nó báo cho anh ví dụ lên mặt mặt mặt lục á, thì nó nó rung kiểu mặt lục mà lên mặt nhất thì rung mặt nhất anh em nha nó có nhiều cái cách rung thì anh em ờ, khi nào anh em ờ, muốn lấy thì anh em liên hệ số điện thoại là 0898 đồng ba đồng hồ để tư vấn kỹ hơn còn mình sẽ giới thiệu sơ vậy thôi còn bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái đắp âm dương đó cái video hôm nay thì mình làm nắp âm dương chuyên về cho anh em làm cái những cái sông cỏ những cái sông mà đánh đấm ma đấm đồ anh em đó những cái sông đó thì anh em chơi thì nó sẽ dễ hơn gọi là cơm áo gạo tiền những cái bộ sản phẩm này thì cực kỳ rẻ một bao trọn đời cho anh em luôn nói chung là bao bảo hành trọn đời cho anh em anh em khỏi lo về vấn đề gọi là hư hỏng hay này kia quăng thoải mái anh em nha nắp quăng thoải mái nói chung là cho muốn quăng thì quăng nói chung là nắp phải đi kèm cái hộp <clears throat> nói chung một bộ sản phẩm nó nắp với hộp là đi kèm thì à, những cái sản phẩm này chỉ chơi cho những cái sòng à, đám ma nè hoặc là à, chơi những cái à, chỗ nơi đá gà anh em chơi những cái sòng ma thôi chơi muốn cơ má cậu tiền muốn lẻ thôi thì ok chứ còn muốn sòng lớn thì cũng tùy anh em thôi tùy anh em đảm bảo được người ta là ờ sòng của tao thì thằng nào dám đụng đồ tao thì anh em ok chơi cái này thì khỏi phải nói rồi anh em sẽ gọi giữ được cái cầu tài và cầu xỉu ví dụ bây giờ người ta đang quýnh cầu xỉu thì anh em mới đưa về tài thôi anh em đó đúng không mình sẽ giữ cầu tài còn khi là người ta đặt về tài thì mình phải giữ cầu xỉu thì cái đó tỷ lệ anh em ăn có thể là tám chín mươi phần trăm đó thì bây giờ hộp thì anh em muốn chơi hộp bao nhiêu ly cũng được mình sẽ làm được hết 11 ly 12 13 ly mình đều làm được thì hiện tại trên màn hình mình sẽ có hai hai loại 12 và 13 đó thì mình sẽ lắc 12 trước anh em nhé <clears throat> mình sẽ lắc vài chén 12 trước cho anh em xem là giữ cầu hay là giữ tài giữ xỉu anh em cầu tài cầu xỉu đó thì anh em nhớ nha hộp đi với nắp đó hộp đi với nắp thì bây giờ mình à, hiện tại đang xỉu này anh em mình sẽ giữ cầu tài cho anh em nhé đang xỉu thì mình sẽ giữ cầu tài đó bây giờ mình sẽ giữ cầu tài tài này anh em <coughs> thấy chưa 12 nút tài đó bây giờ mình sẽ tiếp tục giữ cầu bài đó nhẹ nhàng thôi anh em đó nhẹ nhàng thôi mình sẽ giữ cầu tài thôi đó còn bây giờ người ta đặt tài thì mình chết thôi đúng không anh em đang mình đang giữ cầu tài mà đó cái này thì chấp nhận thôi đúng không cầu tài này 13 tài <coughs> đó mình sẽ giữ cầu tài tiếp tục cây tài mình sẽ tiếp tục giữ cây tài đó cái nút chung là nó 90 phần trăm là nó phê tài rồi anh em đó đây xỉu phản đó lục lục mà giờ nó hai cây cây nhị thì xỉu thua thôi chấp nhận cái đó là chấp nhận thôi 90 nó sẽ có là sai sót anh em nhé phản thì mình chấp nhận thôi điều đó đó tiếp tục tài anh em đó bây giờ mình sẽ đưa này giữ cầu xỉu này anh em mình sẽ giữ lại cầu xỉu nè bây giờ người ta đặt tài nhiều quá thì mình giữ lại cầu xỉu thôi đó đưa về xỉu 8 xỉu đúng không anh em đó nói chung là đơn giản thôi mình sẽ đưa về cầu xỉu đó bây giờ đặt tài tiếp tục mình đưa về cầu xỉu đó 7 xỉu đó anh em tiếp tục mình sẽ giữ một cây xỉu nữa nói chung mình cứ, cái bộ sản phẩm này nó rẻ mà dễ chơi dễ sử dụng cho anh em chơi những sòng cỏ những sòng không có thầy thợ những cái xe sòng mà người ta không biết gì á thì anh em chơi những cái này được như đám ma chơi vui đó thì anh em chơi được đó rất dễ dàng mà để anh em kiếm tiền đó rẻ mà dễ chơi đó như giờ mình đưa về tài này cây này mình sẽ đưa về tài đó mình sẽ chở về tài anh em thấy không cực kỳ hiệu quả mà cực kỳ dễ chơi đó thì đây là gọi là nắp âm dương tài xỉu đó anh em muốn lắc về tài là tài mà lắc về xỉu là xỉu anh em giữ cầu tài giữ cầu xỉu cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ dàng còn muốn biết rõ hơn về sản phẩm này hoặc tất cả các sản phẩm khác của tài xỉu thì anh em liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình nha nha 0898 543 11 để được cường tư vấn cực kỳ kỹ hơn cho anh em chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn và anh em xem video thấy hay thì nhớ để là một like một đăng ký kênh chúc anh em cái năm 2021 xin chào anh em nhé